một cốc sữa ấm cái này thì mình đã uống rồi uống trước đó rồi ok còn uh, bước thứ ba bước thứ ba là đây mình sẽ thực hành ngay trên cái bầu ngực của mình bước thứ ba là các mẹ sẽ massage khắp cả bầu ngực có thể massage bằng phương pháp 3 phút của Betty Booty hoặc là các mẹ ờ, các mẹ chỉ cần massage như thế nào cho cho cả cái bầu ngực của mình nó mềm nó mềm nó không không bị cương cứng ra như ở trong thai kỳ là được làm massage khắp cả bầu ngực này sau đó thì massage khoảng à, một hai phút sau đó thì làm mềm cuống thâm cái kỹ thuật làm mềm cuống thâm thì thì uh, uh, mình cũng giới thiệu qua ở đây luôn đó là đối với cái bầu ngực bị sệ thì mình sẽ dùng ba ngón tay để uh, đỡ cái bầu ngực ở phía dưới sau đó thì thì uh, sau đó thì thì để vào mép quầng thâm hình chữ C như thế này và ấn ấn sâu vào bên trong khi mà nhìn thấy khi mà sờ thấy các cái hạt lợn cợn ấy khi mà sờ thấy các cái hạt lợn cợn ở bên trong này đó chính là các cái đầu mút của nang sữa được không ạ thì các mẹ sẽ ấn sâu vào bên trong và và day day để làm mềm quầng thâm các cái đầu tia sữa khi mà được làm mềm được thông thoáng thì khi mình vắt sữa nó sẽ ừ, các cái cái giọt sữa nó sẽ được ra nhiều hơn ok rồi xong rồi sau đó thì bắt đầu vắt bằng tay vắt bằng tay cái kỹ thuật vắt bằng tay thì các bạn có thể xem ở trên youtube cũng cũng hướng dẫn rất là nhiều đây là ấn hình để để hai ngón tay hình chữ C vào mép quầng thâm này ấn sâu vào bên trong đây mình sẽ lấy cái thìa inox vô trùng hứng đúng không ạ ấn sâu vào bên trong và bóp đây là cái trường hợp của mình là đang ờ, nuôi bú song song tức là đang có bầu cho bé lớn ti nên là cái lượng sữa non thu được nó cũng sẽ nhiều hơn so với các mẹ mà mà ờ, đang không không cho bé lớn ti hoặc là đối với các mẹ ờ, sinh con lần đầu thì thực ra ấy, ờ, một số mẹ một số mẹ có thắc mắc là là không vắt được không không không vắt được sữa non là do kỹ thuật của các mẹ thôi chứ không phải là do các mẹ không có sữa non được không ạ nên chính vì thế mà uh, đối với những mẹ mà không vắt được hoặc chưa vắt được sữa non thì cũng đừng lo lắng tại vì là dù các mẹ muốn hay không muốn thì sữa non nó cũng đã có sẵn ở trong thai kỳ từ ngoài tuần thứ 20 rồi và ngay sau khi sinh thì các mẹ không cần phải đợi thêm một giây phút nào để chờ sữa về cả chỉ cần cho con được ra tiếp ra và và cho con có khớp ngập đúng thì chắc chắn là có sữa. Đó, ờ, khi mà mình vắt không còn thấy giọt nào nữa ấy, thì bắt đầu mình sẽ chuyển bên chuyển bên và làm tương tự mình có thể massage massage qua cái vùng ngực cho nó mềm ấn này bóp này ấn sâu vào trong này bóp này lưu ý là không không nhấc không nhấc tay lên cũng không miết tay vào mình chỉ có động tác ấn vào bóp thôi không nhấc cũng không bóp à không miết khi mà các mẹ làm đổi bên như thế này thì thì ờ, cái hormone uh, tiết sữa nó sẽ được kích thích đều cả hai ngực và đối với đối với uh, lợi thế của các mẹ nuôi bú song song ấy thì uh, còn có lợi thế là nếu mà vắt không ra sữa nữa thì có thể nhờ em bé lớn ti cho vài vài mút là là sữa sẽ lại về ok sau khi được ờ, một lượng vừa phải thì mình sẽ lấy cái đầu thì mình sẽ lấy cái xi lanh năm này mình thu à. Rồi. tiếp tục ăn tiêu Cá Ê. Thế con ra con con con con ra bảo bố lau mồm đi cho con xong rồi mẹ cho con đi. Đi, nhanh lên. Ừ. Không mồm bẩn đây bạn bạn ti bạn ti bẩn lắm. Bạn ti không không cho ăn đâu ti. Ừ. Đây, bạn sẽ tiếp tục thu trong cái trường hợp là nếu trong một cữ mà các mẹ không thu được nếu nếu trong một cữ mà các mẹ không thu được đầy một cái xi lanh năm thì các mẹ vẫn có vẫn vẫn uh, chữ ở trong uh, trong cái cái cái bơm tiêm này trong cái đầu kim tiêm này vẫn chữ trong này sau đó để vào trong trong ngăn mát xếp vào trong hộp lock and lock và để vào trong ngăn mát tủ lạnh đến cữ sau thì lại lấy đúng cái bơm tiêm này ra và và tiếp tục thu chữ sữa non cho đến khi nào mà đủ đầy một cái xi lanh năm này là thì thôi đúng không ạ và và cái thời hạn sử dụng thì mình sẽ tính từ cữ đầu tiên tức là tính từ cữ này tính từ cữ đầu tiên vắt được ấy. đó thì ừ, ờ, khuyến khích các mẹ là nên ờ, nên vắt khuyến khích các mẹ là đối với nếu mà sử dụng trong ngày trong 24 giờ thì có thể chỉ để ở trong ờ, ngăn mát của tủ lạnh thôi còn uh, uh, sử dụng uh, cái thời hạn sử dụng mà lớn hơn 24 giờ thì các mẹ bảo quản trong ngăn đá đúng không ạ và khi mà mình uh, giã đông sữa non để cho em bé bú ấy cho em bé ăn đấy thì có thể giã đông chỉ chỉ có chỉ cần là chỉ cần là lăn lăn trên trên lăn trong lòng bàn tay để cho để cho cho sữa ấm dần thôi bởi vì cái xi lanh năm này nó rất nhỏ đúng không ạ cái này là mình đã vắt trước khi trước khi làm cái clip này rồi ok uhm, uh, nếu mà còn cái thắc mắc hay còn cái câu hỏi gì thì các mẹ có thể uh, có thể uh, nhắn tin vào inbox cho mình để mình uh, uh, sẽ uh, sẽ giải đáp cho các mẹ ờ, cụ thể hơn và xin chúc cho các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn cái vắt chữ sữa non thì mình chỉ có mình chỉ có uh, sử dụng trong cái trường hợp là là nếu mà đối với thai kỳ mà các mẹ uh, lựa chọn uh, phương pháp là um, đề phòng cái trường hợp là con bị cách ly mẹ ngay sau khi sinh hoặc là các mẹ có thể ừ, vắt để cho các em bé bị sinh non hoặc là hoặc là đối với cái trường hợp mà ừ, mẹ con bị cách ly ngay sau khi sinh ấy ok cảm ơn các mẹ đã theo dõi video hẹn gặp lại các mẹ trong các video tiếp theo